Nhận định, dự đoán và soi kèo trận bóng đá giữa Crystal Palace và Man United diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 19 tháng 1. Trước thêm vòng 21 ngoại hạng Anh, Man United sẽ có trận đấu bù với Crystal Palace ở sân khách. Hiện tại, dưới bàn tay của huấn luyện viên Ten Hag, MU đã trở thành khối thống nhất và từng bước lấy lại hình ảnh của một ông lớn ở giải ngoại hạng Anh. Họ hiện đang là một tập thể có phong độ cao nhất trong các giải đấu hàng đầu châu Âu với chuỗi 6 trận toàn thắng ở mọi đấu trường. Trong trận đưa bài Manchester với Man City vừa qua, Marcus Rashford cùng với các đồng đội đã có màn lội ngược dòng 2-1 ngoạn mục sau khi để đối thủ dẫn trước. Tại giải ngoại ngành mùa trước thì Crystal Palace đã đánh bại MU với tỷ số là 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Zaha khi tiếp đón Quỷ Đỏ ở sân nhà. Và đó cũng là trận thứ hai liên tiếp MU không thể ghi bàn khi hành quân đến sân Selhurst Park. Tuy nhiên, ở lần tái đấu Crystal Palace và MU sắp tới, trong khuôn khổ đá bù vòng 7, hầu hết các chuyên gia đều đặt niềm tin vào kịch bản là MU giành 3 điểm tối đa. Bởi vì phong độ của Quỷ Đỏ thành Manchester đang ở thời điểm hiện tại là hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Có chín trận đấu liên tiếp gần đây ở trên mọi đấu trường, không tính giao hữu, MU đã toàn thắng. Trên bảng xếp hạng Premier League 2022-23, MU vẫn đang xếp ở vị trí thứ tư với 38 điểm sau 18 trận. Tuy nhiên thì họ chỉ kém đội xếp thứ 3 là Newcastle chỉ số phụ nhưng đã ít hơn một trận. Kém đội xếp thứ 2 là Man City đúng có một điểm. Vì vậy mà việc chỉ phải làm khách ở sân nhà của Crystal Palace đang chìm trong khủng hoảng sẽ là một lợi thế lớn giúp Quỷ Đỏ cải thiện vị trí ở bảng xếp hạng. Ở chuyến hành quân đến sân của Crystal Palace hôm nay, Quỷ Đỏ còn đón nhận nhiều tin vui về mặt lực lượng khi mà hậu vệ phải người Bồ Đào Nha là Diego Dalot cũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Quá khứ cũng đứng về phía của đội chủ sân Old Trafford. MU đã bất bại 3 trong 4 màn đọ sức gần nhất với The Eagles và giành hai chiến thắng. Do đó mà khả năng đội khách sẽ có được trọn vẹn 3 điểm ở trận này là rất cao. Về phía đội chủ nhà, Crystal Palace đang thi đấu rất vết bát khi chỉ giành được có một chiến thắng và để thua tới 4 trong 5 trận đấu gần nhất. Ở tại vòng 20 ngoại hạng Anh vừa qua, Thầy trò huấn luyện viên Patrick Vieira đã phải nhận thất bại trước Chelsea với tỷ số 0-1 ở sân khách. Đây cũng là trận thua thứ ba liên tiếp của đội chủ sân Sandhurst Park ở mọi đối trường. Trên bảng xếp hạng thì đại bàng xanh hiện đang xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với chỉ có 22 điểm kể từ đầu mùa. Gần đây thì Crystal Palace đã cho thấy rõ được dấu hiệu sa sút với 4 thất bại ở trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 trận thua liên tiếp ở sân nhà. Nếu như hàng thủ của Crystal Palace mùa trước thi đấu nỗ lực bao nhiêu thì mùa này lại chơi tệ bấy nhiêu. Điển hình, ở trận gần nhất thì trận nào họ cũng để thủng lưới nhất là hai bàn. Việc bung sức thi đấu tại Cúp FA cũng như là chuyến làm khách của Chelsea tại Premier League vào tuần qua cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ chủ nhà. Quãng thời gian nghỉ 4 ngày ngắn ngủi là không đủ để các cầu thủ đội chủ sân Sandhurst Park lấy lại được thể trạng sung mãn nhất. Chưa kể là lần này họ còn mất tiền vệ sáng tạo là James McArthur bởi vì chấn thương. Chuyên gia bóng đá Mark Mayo của Standard nhấn mạnh Thật khốn khổ cho bất cứ đội bóng nào phải đối đầu với Man United lúc này. Đoàn quân của luyện viên Eric Ten Hag đang thi đấu vào form và không cho thấy dấu hiệu dừng lại. Ở trong 9 trận thắng vừa qua thì Man United đã ghi được 23 bàn thắng và chỉ để thủng lưới có 5 lần. Khả năng tấn công và phòng ngự của MU đều đang ở trạng thái rất tốt. Trong khi đó thì Crystal Palace đã cho thấy được những vấn đề lớn ở khâu dứt điểm trong 7 trận vừa qua, họ chỉ ghi được 3 bàn thắng. Chúng tôi tin rằng MO sẽ là đội bóng được yêu thích để giành chiến thắng thuyết phục ở trận này. Chuyên gia Mark Mayo nhận định. Trong quá khứ thì MU cũng đang chiếm ưu thế về thành tích đối đầu so với Crystal Palace khi đã giành được 3 chiến thắng cùng với một trận hòa ở 6 lần đụng độ gần nhất rơi đội. Nếu chỉ tính riêng ở trên sân khách thì Quỷ Đỏ cũng đã giành được 4 chiến thắng ở 6 lần gần nhất hành quân tới sân của Crystal Palace vì vậy mà cũng sẽ không bất ngờ nếu như Rashford cùng với các đồng đội giành chiến thắng với cách biệt áp đảo ở trận đấu tới đây. Những thông tin về lực lượng của hai đội Preston Palace Các cầu thủ Ferguson, MC Arthur bị chấn thương MU Van Dijk chấn thương Sancho, Transibi chưa đủ thể lực Dalot khả năng ra sân là 50-50 Với đội hình dự kiến của hai đội MU, các cầu thủ dự kiến Digia, Juan Bissaka, Varane, Shaw, Malaysia, Casemiro, Fred, Fernandes, Eriksen, Rashford và Martial. Câu lạc bộ Crystal Palace, các cầu thủ dự kiến Guaita, Mitchell, Guehi, Andersen, Clini, Sloop, Dokuri, Zaha, Izzy, Olisi và Ayu. Những thống kê đáng chú ý của hai đội. Palace thua 4 trên 5 trận gần nhất tại Premier League. MU toàn thắng 5 trận gần nhất tại Premier League. MU bất bại 3 trên 4 trận đấu gần nhất đối đầu với Palace ở trên mọi đấu trường. Có 4 trên 5 trận ở sân khách gần nhất trên mọi đấu trường của Palace có dưới 2,5 bàn được ghi. Có 3 trên 4 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội bóng có dưới 2,5 bàn được ghi. Nhận định về tài Xỉu Đội hình của MO hiện đang thi đấu với thực lực tương đối ổn định. Nhưng chúng ta cũng thấy được rất rõ là họ cho dù ổn định nhưng không thể mang lại sức mạnh vượt trội. Về phía Crystal Palace, hiện tại họ cũng đang sở hữu hàng công không được đánh giá cao và hàng thủ thi đấu rất kém cỏi. Trong số 5 trận hai đội đã từng đối đầu thì có 3 trận có ít hơn hai bàn thắng. Với phong độ hiện tại, khả năng cao là MU sẽ tiếp tục có từ 2 đến 3 bàn thắng ở trận này. Nên chọn tài. Nhận định về kèo nhà cái. Kể từ năm 2018 cho đến nay thì hai đội MU và Crystal Palace đã đối đầu với nhau 10 lần. Được biết, Quỷ Đỏ là đội chiếm ưu thế nhất ở trong các cuộc đối đầu. Cụ thể, trong 10 trận gần nhất thì Man United đã có 5 chiến thắng, hòa 2 và thua 3 trước Crystal Palace. Ở trận này, đội chủ nhà không được đánh giá cao về khả năng chiến thắng trước MU. Rất có thể là đội khách sẽ giành chiến thắng ở trận này. Nên lựa chọn MU. Nhận định về kèo cược chấp handicap. Chúng ta đang thấy rõ được là hai đội MU và Crystal Palace đang có phong độ hoàn toàn trái ngược sau khi trở lại Premier League. Về đội chủ nhà, Preston đang thi đấu với phong độ không ổn định. Cụ thể là trải qua 17 trận đấu gần nhất tại Premier League, Đội bóng này đã vượt kèo thành công 6 lần với 4 trận hòa và 7 trận thua. Ở trận đấu này thì dù có lợi thế được thi đấu sân nhà, nhưng Crystal Palace không được đánh giá cao về khả năng chiến thắng trước Quỷ Đỏ. Bởi vì lúc này MU cần 3 điểm để có thể duy trì được vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Nên lựa chọn MU chấp với tỷ lệ là âm 0,5. Dự đoán tỷ số trận đấu giữa Crystal Palace và Man United 2-0 cho MU.